từ giây phút đầu xa nhau vài tháng sau vẫn mơ hồ chắc có lẽ anh không còn ngây thơ rồi ta đã mãi mãi mất nhau ngày mà người mang đi niềm vui đi xa mất rồi lời chia tay vội vã nhưng hận sâu quá lâu nhau giữ lấy những kỷ niệm một thời ta đã trao chỉ cần em nói em không muốn bên tôi chỉ cần em nói một lời với tôi hãy cứ lặng im và quên đi như không có điều gì lầm lỗi từ nhẹ nhàng đến bên ai từng đêm yeah. em có còn buồn không buồn không? có cảm thấy cô đơn lẻ loi giữa trời mùa đông có người ngắm thành phố xa xăm trên cao một mình Và nhớ đến anh cũng qua rồi chuyện tình Giờ ta chẳng còn cười còn khóc được với nhau chỉ còn lại khúc mắc chuyện này sẽ tới đâu Chỉ còn lại mình anh bên khung cửa sổ Chỉ là ngõ vắng có cơn mưa vừa đổ Và con tim lại thế mau gầy qua bao ngày Chuyện vừa mới đây mà sao tan xa nhanh vậy Chỉ cần em nói Em đã chẳng còn muốn bên Chuyện mình nhạt màu và em chỉ còn muốn quên ở vậy thôi Những dư vị còn ngọt môi, ngọt môi. Em hãy cứ lặng im Quay mặt và quên đi Mặc kệ anh giữ lại giọt buồn trên đi yeah. Vui đi xa mất rồi Lời chia tay vội vã những hằn sâu quá Hồ giữ lấy những kỷ niệm một thời ta đã trao chỉ cần em nói nhàng đến bên